Alo. À, vâng, Lô Khung Hoàng Nam xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể quý anh chị em cũng như là toàn thể các bạn nhé. Và xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em và toàn thể các bạn đã một lần nữa quay trở lại với kênh Circle cầu số miền Bắc của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và mình là Hoàng Nam, Lô Khung hai ngày. Thì à, trước mắt của anh em đây là cái bảng à, dự đoán cũng như là cái cặp song thủ lô tô bên mình bên mình đã dự đoán cho tất cả anh em cho ngày 16 và ngày 17 tháng 3 năm 2023 đúng không ạ? thì mình có tham khảo cho tất cả anh em cặp song của lô tô đó là 3773 thì anh chị em có thể quay trở lại cái video của ngày 16 nhé để anh em có thể xem lại cái kết quả như vậy là nuôi khung cho hai ngày cặp 3773 cho ngày 16 và 17 tháng 3 thì à, đây là kết quả anh em này thì à, như anh em đã biết thì à, con 37 đã nổ cho anh em rồi nổ ngay vị trí là vị trí à, giải 5.1 anh em nhé đây Vị trí giải 5.1 đã nổ cho tất cả anh em 37 này. Đấy, đây là kết quả trả thưởng cho ngày 16 tháng 4 đúng không ạ? Đây, kết quả trả thưởng ngày 16 tháng 4 thì à, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc cho tất cả anh em đường cầu đó là con năm 37. 37 chúng ta thì ở vị trí đó là vị trí giải 5.1 đúng không ạ? Đây, như vậy là kết quả thì cũng đã có, chúng ta đã thành công. Thì thật sự là rất là vui chúng ta đang có những cái chuỗi ngày phải nói là nó ăn thông anh em ạ. Đấy, thật sự rất là vui như vậy và kết quả thì anh em cũng đã thấy thì cũng rất là rõ ràng đây rồi và như vậy mình sẽ nổ đó là con 37 ngày đầu anh em nhé ngày 1 được chưa nổ 37 ngày 1 đấy bước sang ngày mai ngày mai thì anh em nếu như mà anh em có nhu cầu mà tham khảo thêm cái đường cầu của cặp này nữa thì anh em có thể đánh thêm một cặp nữa ngày nữa còn nếu không nếu không thì anh em có thể theo bên mình một cái đường cầu mới nhé và cái đường cầu này thì tích hợp giữa hai cái đường cầu bạch thủ anh em ạ nó sẽ tích hợp giữa hai cái đường cầu bạch thủ đó là đường cầu một đường cầu bạch thủ bên mình bắt theo cái cầu đó là cầu bát can và một cái đường cầu bạch thủ và bên mình bắt theo một cái cầu đó là cầu bạc nhớ thì à, sang ngày mai hai cái đường cầu này thì mình sẽ cố gắng chắc chắn rồi sẽ mang tới cho tất cả anh em à, những cái chiến thắng rực rỡ nhất cho ngày mai và tất nhiên anh em chị em cũng như các bạn đã và đang theo dõi video chúng tôi rồi đừng quên hãy để lại cho chúng tôi một lượt like và đặc biệt là anh em hãy nhớ đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu cũng như là những con số mà chúng tôi chốt cho tất cả anh em mỗi ngày anh em nhé. Anh em lưu như vậy. Còn kết quả thì ngày hôm nay cũng đã có rồi. Ngày hôm nay đặc biệt về 48 này anh em nhé. Đấy, đặc biệt thì về 48 có bộ số là 41248. 48. Đục thủ đề là 48, ba chân đó là ba chân 2 248 được chưa? Lô tô thì nói chung là tất cả các đồ số ngày hôm nay thì có đầu 2 thật sự rất là rực rỡ này bao gồm 20, 21, 22, 24, 26 và 27 còn đồ 9 thì chúng ta có đồ 9 câm anh em nhé đấy đầu năm thì ra 56 thôi còn lại thì à, rất là ổn định rồi thực tế như vậy kiểu đầu 2 thì nó nhỉnh hơn một chút so với những đầu còn lại thôi lô tô hai nháy thì có 03 hai nháy này dạ, đầu hai mà ra nhiều như thế mà không có một chú lô tô nào hai nháy cả anh em ạ đầu 3 thì có 35 nổ hai nháy đúng không ạ đầu 6 thì có 69 nổ hai nháy này và như vậy lô tô hai nhảy ngày nay chúng ta có 03, chúng ta có 35 và chúng ta có 69 nha anh em nhé. Đấy chúng ta có ba con lô tô hai nháy. Đầu 5 ra 56, đầu 10 ra 10 và 12. Ok thì tất nhiên là anh em cũng đang còn à, suy nghĩ cũng như là đang còn à, còn nóng lòng rằng là biết ngày mai bên mình sẽ bắt con gì đây đúng không ạ? Tất nhiên rồi, bên mình lên video thì chắc chắn sẽ gửi đến cho tất cả anh em một cặp số cho ngày mai. Thì cặp này thì bên mình nghĩ là ngày mai tỷ lệ nổi nó sẽ rất là cao đấy nhá thế rất là cao thì chốt số và tham khảo cho ngày mai này tham khảo cho ngày mai thì à, bên mình sẽ gửi đến cho tất cả anh em một cặp số như sau thì à, như chúng tôi đã nói thì à, bên mình sẽ chốt và tích hợp cho hai đường cầu bạch thủ và sẽ bắt cho tất cả anh em cả cặp nhé đó là 15 và 51 anh em nhé đấy 15 và 51 tham khảo cho ngày 17 và 18 dạ ngày 17 và ngày 18 tháng 4. Đây là cái bảng lô khung hai ngày tháng 4. Ngày 17 và 18 thì mình sẽ bắt cho anh em cặp 15 và 51. Hai cặp này nhé. Cặp này ngày mai anh em cứ vào đều tay cho mình. Anh em thích bạch thủ 15 anh em đánh 15, thích bạch thủ 51 anh em đánh 51. Nhưng theo mình là anh em nên vào đều tay cho mình, nó sẽ rất là ok nhé. Nó sẽ ổn hơn rất nhiều và cái tỷ lệ an toàn của nó cũng sẽ rất là cao cho nên là anh em cân nhắc cũng như là lưu ý một điều như vậy còn anh em mà có nhu cầu mà nhận những cái đường cầu kín của chúng tôi ở trên à, nhóm Zalo cầu kín thì bên mình có nhóm chốt số đó là 0965 146 390 bên mình thu phí sau anh em nhé trước mắt là bên mình gửi đến cho tất cả anh em những cái đường cầu tốt nhất có thể đã và sau đó thì bên mình mới chốt số cho tất cả anh em và lục lá thì anh em cho bên mình bao nhiêu thì bên mình sẽ nhận bấy nhiêu anh em nhé ok chưa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 Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai.